theo này nhìn thấy là bây giờ nó sẽ hỏi anh em tài khoản Migala này đó thiết bị này đang khóa vào một tài khoản Migala rồi bây giờ mình sẽ mở lên và kết nối wifi Xin chào anh em, xin chào anh em và mình đang có một chiếc K20 Pro ở đây à, thì uh, sản phẩm này thì thời gian trước rất là hiếm nhưng bây giờ là nhiều lắm rất là nhiều bên mình rất là nhiều và giá tương đối là rẻ bản 64 g thì uh, hiện tại mình đang bán có hơn 6 triệu thôi bản 128 g 8 g ram ấy thì chỉ có hơn 7 triệu thôi chi tiết là như nào thì các bạn vào đường link mình để phía dưới mô tả nhá cụ thể thì nó là website mà nv.vn ấy và đấy thì nó sẽ cập nhật giá chi tiết theo từng ngày theo từng tháng cho các bạn xem luôn và mình đang làm cái video này vào đầu tháng à, vào cuối tháng 5 chuẩn bị sang tháng 6 của năm 2020 rồi thế nên là sau này anh em xem thì uh, mấy năm nữa thì anh em xem thì anh em đừng kêu là giá nó cao nhá đây là chiếc Redmi K20 cấu hình thì mình không cần phải nói nhiều nữa snap Snapdragon 855 đúng không đấy có bản RAM 8GB bản RAM 6GB bộ trong thì là 64GB và hoặc là 128GB rồi vâng thì uh, sản phẩm này nó rất là nổi tiếng rồi thời gian đây, uh, gần đây thì bên mình mới có thì mình nghĩ chắc chỉ mình có thôi ấy. tương đối hiếm đấy anh em là mua thì có thể đặt hàng online với mình nhá nổi tiếng thế là mình không còn nói nhiều đâu thực ra ấy thì mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi thực ra thì hôm nay thì mình làm clip như này thì anh em biết đấy mình hay làm clip hướng dẫn ờ, anh em cái chọn mua là cách uh, xử lý trong trường hợp điện thoại bị sự cố ấy thì hôm trước mình có cái clip làm hướng dẫn cái con 11 Pro Max cách phá mật khẩu màn hình và có một số anh em có comment cho mình và yêu cầu mình là hướng dẫn anh em cách phá mật khẩu cho một chiếc Xiaomi Đấy, thế nhân tiện đây thì mình có con K20 về nhiều quá K20 và K20 Pro về nhiều quá thì mình sẽ làm luôn lấy luôn cái này là mẫu cho anh em xem luôn nhá đây là anh em có thể nhìn thấy là bây giờ bên mình là toàn hàng mới full box như này này hàng toàn hàng full box này thôi đó đầy đủ phụ kiện thắng nhanh này nhá và giá cũng rẻ lắm anh em có vào đường link mình có lại vào đường link mình để dưới mô tả nhá mà mời cho vn để xem đây thì mình đã đặt mật khẩu và bây giờ mình giả định là mình đã quên mình không nhớ đúng không đấy điện thoại bị khóa 30 30 giây này anh em có mở bằng bao nhiêu lần nữa thì nó cứ khóa này thôi và để mà xử lý trong trường hợp bị như này ấy như nào thì uh, anh em hỏi mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm luôn thực ra cái này đơn giản lắm nó không khó đâu nó không khó như iphone là chúng ta phải dùng máy tính cái này chỉ cần dùng thao tác ở trên điện thoại là chúng ta có thể phá được mật khẩu nhưng trước tiên là mình có một lưu ý này cho anh em này việc thứ nhất khi chúng ta làm việc này tất nhiên rồi được lợi là chúng ta sẽ mở được máy và chúng ta sử dụng bình thường đó việc thứ hai là nó sẽ xảy ra một chỗ số trường hợp như thế này anh em đang có một dữ liệu rất là quan trọng mà anh em không lưu đám mây thì chắc chắn nó sẽ mất bởi vì khi khóa mà xóa mật khẩu xong thì điện thoại nó sẽ, sẽ sẽ trở về trạng thái là như như ban đầu ấy không có cái dữ liệu gì lưu trong bộ nhớ ở điện thoại nữa thế nên anh em lưu ý là cái đấy là chúng ta mà quên mật khẩu chúng ta bắt buộc chúng ta phải chịu cái vấn đề như thế nhá tiếp nữa là cái vấn đề là nếu anh em có tài khoản google hay là tài khoản mi account thì anh em phải nhớ còn anh em mà không nhớ ấy sau khi khóa mật khẩu xong thì nó sẽ hỏi lại những cái tài khoản đấy và anh em không đăng nhập được thì chiếc máy của của, của anh em sẽ trở thành cục gạch luôn cái điều này thì cũng nó thật chứ không nguy hiểm như iPhone nó giống như ai cả làm iPhone nhưng không nguy hiểm đến mức độ như vậy bởi vì uh, vẫn có một số trường hợp là anh em cầm ra thợ và người ta có thể phá được tất nhiên là phải mất phí rồi đúng không đó còn rất là nhiều anh em bị trường hợp như thế này và muốn phá tất cả các tài khoản phải nhớ và chấp nhận mất dữ liệu thì làm như nào thì rất đơn giản thôi nhiều người không biết sẽ ra thợ và phải mất tiền thậm chí là còn bị uh, động chạm bên trong linh tinh linh tinh cơ đấy rất đơn giản thôi nhá cái quy định bắt buộc để làm cái việc này ý, là điện thoại vì uh, còn nhiều pin một chút anh em cứ sạc nó lên khoảng 50 phần trăm pin đi dù có mật khẩu dù có khóa thì nó vẫn sạc được đúng không việc thứ hai là anh em phải cái những nút bấm này anh em phải hoạt động hoàn toàn bình thường như này nhá đấy to nhỏ này to nhỏ này tắt đi này mở lên này là nó phải hoạt động bình thường thì anh em mới làm được cái thao tác như này đó bây giờ chúng ta tiến hành làm ok bây giờ chúng ta tắt nguồn máy đi nhá tắt nguồn máy điện thoại trước này ấn giữ nút nguồn thôi và ấn tắt đi đó chờ khoảng uh, ờ, 10 giây đi cho nó tắt hẳn hoàn toàn đi đó sau đó chúng ta sẽ ấn nút như này nhá mình hướng dẫn anh em này anh em cố gắng xem kỹ nhá là to tiếng này và nguồn em giữ thôi nhá đó khi nào hiện chữ mi thì bỏ tay nút nguồn ra và giữ nó to tiếng như bình thường đó nó vào một cái chế độ gọi là main menu anh em có thể nhìn thấy cái là Mi Recovery 3.0 đây đây là phiên bản chạy quốc tế thì nó sẽ là, là, là tiếng Anh còn nếu mà phiên bản anh em có để phiên bản Trung Quốc ấy thì nó sẽ là tiếng Trung Quốc nha anh em lưu ý như vậy đấy khi đó thì chúng ta sẽ ấn nút to nhỏ để chúng ta lựa chọn những cái mục chúng ta vào ở đây nó có phần kết nối đến Mi Acid cái đây là cái phần mềm của máy tính cái này thì mình chưa sử dụng được mình không cần thiết phải dùng cái này đâu cái tiếp theo là vào phần reboot này chúng ta sẽ khởi lại máy và chế độ bình thường và vẫn bị khóa màn hình như bây giờ chúng ta sẽ vào phần web data vào phần web data này, này nhá Đó, anh em đã đánh phần là WIP data này mình không phát âm tiếng Anh chuẩn cho nên anh em thông cảm nhá ấn nút nguồn để chọn này ấn nút nguồn để chọn này bây giờ có hai cái mục đó là back to main menu các là quay lại mục vừa giờ và mục tiếp là uh, ờ, YO data nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ khôi phục hết toàn bộ ờ, khóa xóa toàn bộ dữ liệu đi đúng không ấn vào nút nguồn tiếp để chọn này đấy nó hỏi anh em chắc chắn hay không đó anh em thấy không nó là cảnh báo trước một đoạn này ấn vào con phim là chắc chắn nha đó sau đó chạy đó đơn giản không anh em tất cả dữ liệu đã được uh, thành uh, xóa thành công này đó bây giờ ấn reset nha back lại menu này và ấn reboot bình thường đó reboot system đó bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi và máy sẽ khởi động lên khi khởi động lên thì bây giờ nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu nếu trong trường hợp anh em có tài khoản migloud nó sẽ hỏi luôn đấy còn không có thì chúng ta cứ chọn tiếng việt và vào thôi đó rất là đơn giản như vậy chỉ thao tác mất khoảng tầm uh, ờ, 30 giây thôi là chúng ta có thể phá được mật khẩu màn hình lưu ý một điều là mất hết dữ liệu nếu ai là mi lao và google mà anh không nhớ mật khẩu thì nó sẽ bị khóa luôn đó thì như vậy thôi nhá đơn giản lắm cùng ngắm lại chiếc K20 trong lúc khởi động anh em đây là chiếc K20 Pro nhá đó, anh em nhìn đây là phiên bản màu đỏ này hiện tại là mình có sẵn các phiên bản màu đen màu đỏ và màu xanh uh, đủ dung lượng uh, là 64GB 6, 64GB bộ nhớ trong và 6GB RAM và phiên bản 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong anh em nhá giá thì uh, một phiên bản là khoảng hơn 6 triệu và một, và một phiên bản hơn 7 triệu nó chênh lệch nhau tầm vài trăm nghìn thôi đấy để cập nhật chi tiết anh em vào có đường link mình để phía dưới mô tả nhá cụ thể về chương trình khuyến mại và cũng như là giá từng ngày từng tháng nó sẽ là như thế nào anh em có vào đây để cập nhật còn à, mình mà nói rõ cụ thể giá đây thì anh em sẽ không có chút tò mò mà đấy để mua sản phẩm này thì anh em có vào website đặt hàng bên mình hoặc là chat ở facebook của mình là mnm.vn thì bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách đặt hàng và bên mình sẽ chuyển hàng cho anh em những sản phẩm này khi nào nhận được hàng anh em phải thanh toán nhé chứ không phải thanh toán ngay đâu à, không phải chuyển khoản trước mà nhận được hàng anh em phải thanh toán đó rất là đơn giản mua hàng rất là yên tâm luôn về chế độ bảo hành thì bên mình sẽ bảo hành một đổi một uh, trong thời gian anh em mua online sẽ là 45 ngày lỗi mình sẽ đổi cho sản phẩm khác và sau đó nếu hết trường hợp đổi một đổi một mình sẽ gửi đi hãng bảo hành cho anh em trong vòng 12 tháng nhé đó đó là sản phẩm bảo hành với những cái sản phẩm K20 K20 Pro ấy đó anh em có thể nhìn thấy là bây giờ nó sẽ hỏi anh em tài khoản Microsoft này đó thiết bị này đang khóa vào một tài khoản Microsoft tất nhiên là tài khoản của mình mà mình sẽ nhớ rồi bây giờ mình sẽ mở lên và kết nối wifi À, nếu mà trường hợp mà không phải của anh em mà anh em không nhớ được thì uh, chắc chắn là anh em sẽ chỉ vẫn làm một gạch thôi bán linh kiện thôi trường hợp như thế là đó là không phải máy của anh em này hoặc là anh em quên thì rất là nguy hiểm nhưng mà rất là may sườn mi cloud ấy nó sẽ theo số điện thoại thế nên là nếu đúng, đúng của anh em anh em không phải lo đâu à, cái này là của mình rồi rất là đơn giản mình sẽ vào nó bình thường đó đó anh em thấy không đây là khỏi mình mình kích hoạt bình thường đó sau đó mình sẽ chọn tiếng việt vào bên trong thôi đây đó nếu trong trường hợp là không có Ambi Cloud nhưng có Google ấy, thì đến đoạn này nó sẽ hỏi tài khoản Google này tại Google anh em cũng phải nhớ à, bảo mật của Android bây giờ nó cũng là rất là rất là cao trong trường hợp anh em không nhớ thì nó sẽ bị khóa máy ấy. Ờ, nó không phức tạp như iPhone là chúng ta không phải có điện tổng đài đâu thực ra có những thợ ờ, những uh, chuyên gia là người ta có những thiết bị là người ta phải có thể phá được như bên mình ấy bên mình là các bạn thợ các bạn kỹ thuật phần mềm ấy là các bạn có thể phá được những cái tài khoản đấy thế nên trường hợp là anh em ở xa mà anh em không biết cách làm hay không không thể nào tìm được thợ nào phá thì anh em có thể gửi cho qua bên mình theo địa chỉ là 170 lạch chay nhé thế nên mình sẽ hỗ trợ anh em phá và tất nhiên rồi những trường hợp phải dùng thiết bị chuyên chuyên chuyên biệt như vậy thì anh em phải mất phí thường thường là giá dao động từ 200 000 đến 500 000 anh em nhé tùy theo cái mức độ nghiêm trọng anh em lưu ý là nếu trong trường hợp mà Microsoft nó báo là điện thoại mất cắp ấy thì trường hợp đấy bên mình không thể phá được chỉ phá trường hợp là bị quên tài khoản Migala thôi trong không trong tình trạng mất cắp anh em lưu ý như vậy nhé đó bây giờ nó sẽ kiểm tra bước cập nhật phần mềm và nó sẽ kiểm tra được uh, có thằng Google hay không đó nó sẽ vẫn vẫn vài phút của anh em tất cả dữ liệu thì anh em muốn sao chép anh em chép mà không thì anh em bỏ qua để vào bên trong luôn cho nó mới đó đây là sẽ không có tài khoản Google thì mình sẽ bỏ qua được bởi vì máy này là máy mới mình chưa đăng nhập tài khoản Google mình chỉ đăng nhập Migala là mình chạy tiếng Việt thôi mình vừa chạy tiếng Việt xong luôn đấy đó tất cả những cái bước này anh em đều phải kiên nhẫn chờ đợi nhá trên sản phẩm người ta cũng báo luôn là quá trình này có thể mất vài phút đấy sản phẩm này là rất là nhiều anh em ưa chuộng nhưng mà bên Xiaomi, bên Redmi là người ta sản xuất số lượng không nhiều thế là khi mua hiện tại bây giờ ra K30 mất rồi không còn sản phẩm này nhưng rất là nhiều anh em săn lùng và tìm giá hiện tại bây giờ rất là rẻ cấu hình cao đến mức là là gần Snapdragon rồi, mà full box hiện tại giá chỉ có hơn 6 triệu thôi đúng không đó đó, anh em nhìn nhé đây là phiên bản màu đỏ này màu sắc là đặc biệt luôn phiên bản màu xanh nó cũng sẽ tương tự như vậy và phiên bản màu đen nó sẽ là vân carbon nhá ok đã qua bước này rồi tất cả mình cứ cho phép hết bỏ qua bước này luôn đó chọn cổ điển hay là không giới hạn ok đã thành công bước này nó sẽ tải những ứng dụng nền của phần mềm và vào màn hình chính bên trong là chúng ta sử dụng bình thường đó rất là đơn giản như vậy thôi chúng ta chỉ mất khoảng 20 giây để chúng ta có thể 30 à, giây để chúng ta có thể phá được mật khẩu và chúng ta chỉ mất khoảng vài phút chờ đợi để kích hoạt được vào bên trong đó thì à, anh em à, xem clip này anh em cũng biết đấy đơn giản như vậy đỡ tốn tiền các anh em và tiếc gì không cho mình một like đúng không cho mình một like nhá và thấy hay thì chia sẻ mọi người mọi người cùng xem để mọi người có thể tương tác nhiều với kênh của mình cảm ơn anh em xem clip nhá chào tạm biệt anh em